À, chào các bác nhá Chào mừng anh em đến với shop online Tân Ánh Ngọc Ánh ở Nhân Nam Tân Yên Bắc Giang Như các bác đã biết là shop là chuyên kinh doanh và cái phụ kiện ờ, bảo hộ bắt ong rừng à, ờ, suốt ba mùa này rồi à, Giới thiệu với các bác về cái bộ quần áo bắt ong rừng mà hàng phổ thông shop vẫn đang kinh doanh đó là cái mẫu rèn di mẫu rèn di nhá à, số lượng hàng rất nhiều thôi nhưng mà đây tôi giới thiệu cho các bác một cái bộ để các bác thấy được rằng là bộ này gồm những có cái những cái gì nha gồm có những cái gì các bạn nha đây là cái bao bì của nó này đây là bao bì này đó, ờ, túi đựng nha các bác nhé túi đựng đây phía trong phía trong gồm những cái dụng cụ nhé gồm những dụng cụ à, phụ kiện là bao gồm là cái mũ bảo hộ lao động là bằng nhựa này một cái kính chống bóng đáy này một cái chống đáy một cái mặt nạ giống như là cái khẩu trang ờ, chống độc ấy nhá đấy. khẩu trang nhưng mà lại chống độc đấy ừ. và một cái đôi ờ, bao tay bằng cao su mỏng đấy, đôi tay cao su mỏng thôi các bác nhá ừ. thế và đây là cái bộ bộ quần áo quần áo này thì anh em vẫn quen gọi là bộ quần áo da quần áo da màu rèn di quần áo da màu rèn di nhá cái hàng này cũng ờ, khá là em khá là tốt rồi à, đây là cái túi đựng của nó nhé túi đựng của nó cái bộ quần áo da này kết cấu của nó các bác cũng đã nắm được rồi à, quần và áo là liền một khối à, ủng cũng liền một khối luôn nhá ủng cũng liền một khối luôn thì tôi giới thiệu cho các bác cái bộ này gọi là cái bộ hàng tầm trung bình hàng trung bình mà shop đã cung cấp ờ, hai uh, ba mùa này rồi nhá thì để chuẩn bị cho mùa ong năm 2019 ngoài cái bộ hàng phổ thông này cái hàng này gọi là hàng phổ thông thì shop đã liên hệ nhập một cái ờ, lô hàng đó là lô hàng cao cấp hơn cao cấp hơn để phục vụ các bác đấy tôi giới thiệu cho các bác cái bộ này trước để các bác thấy rằng là cái bộ này là hàng bình thường này hàng bình thường này à, giá hiện tại của nó là một triệu hai nhá một triệu hai các bác nhé. thì bao gồm có những cái phụ kiện nào có những cái gì đi theo và đây cái bộ này là bộ cao cấp hơn thì nó có cụ thể là phụ kiện đi theo là có những cái gì để các bác nắm được thế nhiều khi các bác đặt mua cái bộ hàng cao cấp nhất này nha cao cấp nhất này mà các bác lại đòi cái phụ kiện của cái bộ hàng bình thường kia đi theo nó thì sẽ không có được đấy để thấy các bác ờ, các bác thấy được cái sự so sánh nhá thế đây là cái bao hàng rất là to anh em tôi vừa mới lấy vào được thôi vừa lấy đâu cũng rất là tối vì tranh thủ ờ, làm cái clip để cho các bác thấy được là à, thông báo với các bác đó là cái nô hàng quần áo bắt ong cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đã cập bến tại shop nhé, tại shop tân ấy shop ngọc ấy bộ này thì năm ngoái là à, shop cũng đã bán rồi đã có bán rồi các bác đã nhận được hàng dùng thực tế rất là ok đấy rất là ok thì năm nay là bắt đầu vào mùa ong 2019 shop ờ, mới liên hệ nhập được tiếp chứ còn mấy hôm trước thì cũng đang hết hàng đây nha các bác nhá à. về quy cách đóng gói là bộ này nó chỉ có như này thôi như này thôi các bác nhé đây, cái bao này khá là to chắc phải mấy chục bộ và mới chỉ nhập được cái này thôi nhé các bác nhé sau lại tiếp tục thì bây giờ ấy nó sẽ không có cái bao bì nó không có bao bì và nó chỉ có bộ quần áo này thôi nhé các bác nhé chỉ có bộ quần áo đơn như này thôi thì tôi sẽ mở ra giới thiệu và cụ thể với các bác để các bác nắm được nó như thế nào ra nó như thế nào rồi đây nha các bác nha ừ. Ờ. rồi ờ. rồi các bạn đó. nào các bác ờ, tôi cho chỗ sáng một chút để cho các bác xem cho nó kỹ nhá à, đại ca ơi ra đây bây giờ tí nào đây, đây. đây nha các bác nhá bộ quần áo là chỉ có thế này thôi chất liệu là chất liệu bằng vải bò cao cấp Loại bỏ cao cấp Cái này là chống ong đốt xiên Kể cả ong đất nhé Kể cả ong đất luôn các anh nhé Ở hình thức của nó Thì à, bao tay ấy là găng tay bằng da này Găng tay bằng da Găng tay bằng da Găng tay này mà các bác làm ong đất thì các bác muốn đảm bảo là các bác vẫn phải trang bị thêm cho mình một găng tay mỏng ở phía trong Anh em đi bắt ong thì cũng đã biết rồi Găng tay bằng da này Chất liệu vải bò cao cấp này Có một đường khóa ở giữa Có một đường khóa ở giữa nhá dạ, không được vào trước về phần thân dưới này nhá phần thân dưới này là sẽ có ủng liền luôn cái ủng này cũng bằng chất liệu vải luôn đấy các bác nó không phải là chất liệu ờ, cao su như bộ kia nữa nhé chất liệu bằng vải thì khả năng nó rất là mềm nó mềm phục ờ, phục vụ cho các bác ờ, trèo cây nó sẽ dễ dàng hơn nó mềm mại hơn đối với cái bộ này ấy, các bác có ôm lên cây các bác ôm cả thân cây các bác tụt xuống tụt từ trên xuống vẫn ok không hề ảnh hưởng gì nhé Đấy. thế còn là cái hệ thống ô thoáng thì để tôi giới thiệu cụ thể cho các bác xem nhé hệ thống ô thoáng của nó cái này ấy, nó bằng vải bông à khi các bác mặc vào nó sẽ có cái độ gọi là độ độ, độ thấm mồ hôi độ thấm mồ hôi thì các bác sẽ có cảm giác mát mát không bí Đấy, không bí như là cái bộ bằng à, bằng da đâu không bí được nhá Đấy thế còn hệ thống ô thoáng thì sẽ có một ô thoáng ở phía sau ô thoáng này là bằng à, bằng bằng lưới nhựa này các bác này bằng nhựa nhé bằng nhựa thì cái này đã có cải tiến rồi à, lô hàng năm ngoái thì nó là, là bằng thép Đấy, các bác nghe lô hàng năm ngoái bằng thép lô hàng năm nay có sự khác biệt đó là bằng nhựa thì bằng nhựa này để nó tránh cho cái tình trạng là lâu ngày cái thép nó bị han rỉ cái nhựa này sẽ không bị han rỉ nhé các bác nhé không bị han rỉ thế còn uh, để cái này nhựa này vào ấy nó vẫn có một lớp cách này này có một lớp ra cách này thì nó vẫn cách xa bên người của mình thì cái nọc ong nó sẽ vẫn không xuyên qua được nhé không xuyên qua được nó có một ô thoáng ở cái sau lưng một ô thoáng phía sau lưng này Đấy. còn ô thoáng trước mặt nhé ô thoáng trước mặt ô thoáng trước mặt này ô thoáng trước mặt này lưới cũng làm bằng nhựa luôn Đấy. lưới cũng làm bằng nhựa nhá lưới làm bằng nhựa này và phía trên này là có một cái lớp kính có một phần kính Đấy, có phần kính này để giúp uh, gọi là chống bóng đái này nhưng mà nó may cũng hơi thấp đáng nghĩa là nó may sâu xuống dưới một chút thì nó hay hơn nha các bác nhé còn các bác mà mà, mà muốn nó sâu hơn một chút ấy, thì các bác ờ, về tự trang bị cho mình bằng cái bằng một cái giấy bóng kính ấy. bóng kính và băng dính trắng các bác dán thêm xuống dưới này một chút nhé thì đằng trước này nó cũng thiết kế cho mình ờ, bằng nhựa để tránh cái tình trạng bị à, han dỉ đi ngay tránh tình trạng bị han dỉ Đấy. thế còn cái này nên là do do do xưởng uh, sản xuất ra họ làm như thế này thế còn khi đến tay các bác các bác là người tiêu dùng thực tế người dùng thực sự cái bộ này thì các bác sẽ có những cái gọi là à, cải tiến để cho nó phù hợp với cái quy cách mình dùng đấy, những cái đấy là các bác sẽ cải tiến độ thêm theo ý các bác là tùy thế nhưng mà đây là cái đồ ờ, hàng xưởng sản xuất mới ra thì thì nó như thế này nó có như nào tôi giới thiệu như vậy đối với bộ này ấy, những cái đường may này, đường may rất là chắc chắn toàn bộ là bằng là bằng dây dù này các bác này nhá toàn bộ là bằng dây dù các bác hình dung giống như là cái dây dù ở trên miệng bao xi măng ấy nó dai hơn luôn đấy thì là cái khả năng bị bục chỉ là nó không có rất, là chắc chắn nó không như bộ khác bộ khác nó may bằng cái gì nhỏ hơn thì nó sẽ dễ bị bục đây tôi mở ra cho các bác xem này đây đây, nhá đây này em quay kỹ hơn hả này này các bác thấy không đây là cái mặt trong mặt trong nhá cái ô thoáng này bằng nhựa tuy bằng nhựa nó chỉ có một lớp thôi nó một lớp thôi nhưng mà nó có cái thành dưới này các bác thấy không nó sẽ kênh hẳn lên cách hẳn cả 3 đến 4 phân cách hẳn 3 đến 4 phân luôn các bác uh, thảo đây nó vẫn rất là an toàn không bao giờ đo ong nó đốt xuyên qua được các bác nhé ví dụ như là đây tôi có cái thước này Đấy. đây này ví dụ như da mình mặc là làm ngang thế này nhé Đấy. là cái phần nhựa này nó vẫn cách của mình đến bốn phân luôn nó chính là chính là nhờ cái cái viền này này chính là nhờ cái viền da này này đấy chính là nhờ cái viền da này đấy nhờ viền da này nhá các bác nhé. đấy các bác quan sát này đấy cái này thì may bằng chỉ nhỏ ô thoáng bằng chỉ nhỏ nhưng mà may rất là nhiều lượt ba lượt thế còn ngoài ra những cái đường chính đường dán này đường khóa kéo này à, các liên kết này các bác thấy không các liên kết này liên kết ở phần đầu này nhá toàn bộ là may bằng chỉ to hết bằng chỉ to hết liên kết ở phần lách này là những cái phần lách này phần nách chúng tay nha các bác nhá may bằng chỉ dù rất là to rất là chắc chắn nha các bác còn liên kết phần dưới với cái phần ờ, trên với phần dưới này Nha, rất là chắc chắn cực kỳ luôn và vải này là vải bò vải bố dày đảm bảo cho là ong đốt sẽ không bị xiên và độ kín đáo của nó thì nó là tuyệt đối rồi Nha, độ kín đáo tuyệt đối rồi các bác nhé Đấy, thì đây là để các bác nắm được cơ bản về cái bộ quần áo vạn ong cao cấp nhất hiện nay mà shop đang phục vụ về phục vụ cho cái ờ, các bác khai thác ờ, mùa ong rừng năm 2019 nhé các bác nhé còn đây như tôi đã nói các bác phải dùng thực tế thì các bác có thể là là, là thấy nó không an toàn thì các bác uh, uh, chế thêm đây các bác làm hai cái thanh que thanh nhựa đấy các bác uh, ờ, nẹp ngang qua đây để cho nó chắc chắn hơn à đây đây chắc chắn hơn nhá thì đây là đây là sản phẩm mới tưởng nó làm như vậy nha các bác nhá Đấy. thì đây là để cho các bác nắm được là cái bộ quần áo bắt ông rừng cao cấp nhất nó như thế này và một phần nữa đó là về cái size thì đối với bộ này thì sẽ chỉ có một size duy nhất thôi một size duy nhất thôi các bác nhé à, chứ không có nhiều size đâu con sẽ mặc thử cái bộ này cho các bác xem các bác thấy nhé à, càng người nhỏ con thì mặc nó rộng rãi còn người to con thì mặc nó vừa hơn nhưng mà nó sẽ rộng rãi cho các bác để các bác thoải mái à, trèo cây đấy tại vì à, các bác mình khai thác ông gọi là ông ông cây ông màu giờ rất là nhiều đấy cần cần cái treo cây thoải mái này các bác treo cây rất là dễ đấy. Đấy, phần dưới của này cũng bằng ấy luôn trên cả bộ luôn tôi thì tôi rất là thấp tôi chỉ có mét ờ, mét sáu mấy thôi mặc ở đây thì nó sẽ ngắn rồi nó sẽ ngắn rồi nhé và cái bộ này ấy, thì các bác thao tác là các bác sẽ thao tác một mình được Đó, em đứng xa ra quay các bác thấy cái đầu đến chân này thao tác một mình được cái này các bác luồn vào đây đưa vào à, đưa vào tay này bác đưa vào tay tay đây bắn ra vào găng tay nhé đây vào tay là về cái đường kéo khóa này nó kéo khóa trước bụng kéo khóa trước bụng nó không có kéo khóa lên phía chéo một mình thì các bạn thao tác được không cần phải nhờ thế này ở phần mũi các bạn chụp lên à, chụp lên và khi đấy thì các bác bắt đầu kéo khóa lên con đi Đó. đây anh em con nha con này bảo hộ bắt ong đấy thì nó là tuyệt vời rồi là chất liệu nó bằng vải thì các bác à, mặc vào thì nó sẽ nó ngấm mồ hôi nó ngấm mồ hôi nha các bác nhé nó ngấm mồ hôi nó mát hơn là cái bộ màu da cái này là nó sẽ dễ mặc hơn một mình các bác vẫn có thể thao tác được à, để đi đáy ông bộ này thì bộ à, chuyên nghiệp rồi chuyên dụng rồi dành cho à, bắt tất cả các loại ong ong bò mé ong đất ong cây nha các bác nha rồi cái đây là thực tế nhá thực tế hàng có như nào giới thiệu như vậy các bác nhá còn đầu tiên là tôi cho các bác xem cái bộ à, bộ hàng trung bình bộ hàng phổ thông ở trên thị trường rất là nhiều rồi Đã để cho các bác thấy so sánh được giữa hai bộ và các bác biết được rằng là cái bộ này phụ kiện nó đi theo có những cái gì nhé còn có cái gì đấy các bác à đặt mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop nhé hoặc trực tiếp số điện thoại của shop này thế và cái bao bì thì nó có như này thôi à, shop sẽ đóng vào trong cái bao đóng vào bao tải để bảo vệ và gửi hàng qua bưu điện cho các bác các bác nhận hàng à, kiểm tra hàng xong bắt đầu thanh toán tiền trực tiếp cho nhân viên giao hàng luôn nhé rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi nhau nhận được sự ủng hộ của các bác dành cho shop và chúc các bác có một mùa khai thác ong năm 2019 à, được thành công tốt đẹp nhá rồi xin chào hẹn gặp lại các bác